chúng mình có bài 4 là tính chu vi các hình sau vậy chu vi là gì chu vi được ký hiệu là p chiếc cạnh p và được tính bằng tổng độ dài các cạnh vậy thì ở hình a b c d mình có các cạnh là ab bằng 6 cm a b c d bằng 6 cộng với bc là 4 cm cộng với CD là bằng 3 cm và cuối cùng là DA cũng bằng 4 cm. Vậy thì sẽ bằng 6 cộng 4 bằng 10. 10 cộng với 3 bằng 13 cộng 4 bằng 17 bằng ngoặc cm. Vậy thì chu vi của hình ABCD là 17 cm. Có bạn nào tính bằng 17 không? À 17 cm. Các bạn rất là giỏi. Đấy. tiếp đến hình MNVQ thế các bạn đây là hình gì MNVQ có hai cặp cạnh song song là MN và BQ MQ và NV vậy thì đây là hình chữ nhật đúng rồi đấy mình sẽ đặt tính chu hình chữ nhật là chiều dài cộng chiều rộng nhân 2 chiều dài mình bằng 8 cộng chiều rộng bằng 4 nhân 2 tao muốn bằng Đúng rồi 12 nhân 2 sẽ bằng 24 cm Vậy mình ghi vào đây 24 cm Và cùng là hình vuông Hình vuông à cô nhỏ Hình này hình ảnh là hình vuông và cô sẽ chỉ cho các bạn biết có hai cặp cạnh GH và KI song song GK và HI song song bên cạnh đó có hai cạnh bằng nhau tức là hình vuông rồi đúng các bạn cô nhầm nhưng hỏi ra cách thì nhận được hình vuông nhá thì bằng tổng đồ dài bốn cạnh và một cạnh nhân bốn GH IK bằng năm nhân bốn rất đơn giản bằng hai mươi cm Bí ở đây là 20cm Và bài học ôn tập của số 100 nghìn đến đây là hết Các bạn có gì thắc mắc hoặc không hiểu mình có thể bình luận ở dưới video nhé mình sẽ chuyển sang bài tiếp theo bài này có gì không hiểu các em hãy à, để lại bình luận giải đáp cô sẽ giải đáp ở video sau nhé